3388 lô khung 3 nháy hôm trước nữa thì chúng ta cũng ăn được đề 27 anh em ạ anh em nào mà theo dõi thì chúng ta cũng biết phải không ạ hôm thứ sáu đây chúng ta ăn được đề 27 hôm sau nữa thì chúng ta đã ăn được 3388 lô khung 3 nháy ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng được con đề 36 đề 36 đây và con ờ, lô của chúng ta là con 03 phải không ạ quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta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 thì đường cầu này mình sẽ kết hợp cho anh em cả chạm và bộ đề anh em nhé Chủ nhật ngày 27 tháng 11 này anh em lấy cái dãy 6 cho mình kết hợp dãy 7 hai con này chúng ta có đài lôi tuần của ngày chủ nhật này chạm 3 bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 và 585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 thứ bảy Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 thì chúng ta có chạm 7 và bộ đề 12 này. Bộ đề 12. Bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676 để chúng ta lui tuần. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ hai đề về 07 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 anh em nhé. Tiếp tục. Ngày thứ ba này, đề về 79 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 7 này. Thứ năm này thứ sáu này đề về 71 thì chúng ta đã ăn được con đề 71 này trong bộ đề 12 tiếp tục khi xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần 78 nữa đây chủ nhật ngày 11 tháng 12 thì chúng ta có chạm 5 vào bộ đề 03 này bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 và 585 để chúng ta lui tuần ngày đầu tiên đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này trong bộ đề 03 tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật thứ ba này thứ tư này thứ năm này đề về 59 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 đó tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật ngày 18 tháng 12 thì chúng ta có chạm 2 và bộ đề kép 22 ghép lần lượt thì chúng ta có 272 này và 22 đi cặp cùng con 77 chúng ta chỉ có bốn số thôi để chúng ta lôi tuần chủ nhật ngày 18 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 62 thì chúng ta ăn chạm 2 tiếp tục thứ năm này thứ sáu này đề về 27 này thì chúng ta đã ăn được con 27 này trong bộ đề 22 anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ bảy này chủ nhật ngày 25 tháng 12 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 04 anh em nhé và chạm 4 Thế anh em nào mà theo dõi cái kênh của mình rồi thì mình lúc nào cũng khuyên anh em là lên vào cả cái chạm anh em nhé lên vào cả cái chạm của chúng ta thì cùng lắm thì chỉ có 20 số thôi nên là anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi thì cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề 04 này 040 này 090 này 545 này và 595 chúng ta có 8 số để chúng ta nuôi tuần đến chủ nhật tuần sau anh em nhé đó đây là cái đường cầu đài lôi tuần của chúng ta về một cái đường cầu lô khung thì anh em cũng đã ý luôn đây cho mình anh em nhé lô khung của chúng ta này lô khung của chúng ta thì gần đây toàn ăn ngày thứ ba và ngày thứ hai là nhiều phải không ạ nhưng mà nó ra toàn hai ba nháy liền chủ nhật này ngày 27 tháng 11 ở giải 3 này chúng ta lấy hai con cuối cùng bộ số thứ hai và bộ số thứ năm để chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày Đợi chơi thứ hai này, thứ ba này và thứ tư cặp 7887. Khung 3 ngày. Để chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư cho mình. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 87 này anh em nhé. 87 của chúng ta về ngay cái giải nhất này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 tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ ba thứ tư này thứ năm này sáu thứ bảy chủ nhật ngày 18 tháng 12 thì chúng ta có cặp 101 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 01 anh em nhé ăn được con 01 này tiếp tục khuyên xong chúng ta lại đợi chủ nhật Thì cái tuần này chủ nhật ngày 25 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung 090 anh em nhé 090 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư cho mình đó đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi anh em nhé về đường cái cầu lô đề ngày thì à, mình sẽ chốt cho anh em ở cái phần bình luận nhé mình sẽ đi chỉ cầu cho anh em thứ sáu này ngày 23 tháng 12 ở giải 5 này kết hợp lên giải 3 anh em nhé hai con này chúng ta đều lấy bóng của nó 8 bóng 3 9 bóng 4 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có độc thủ đề là con 34 chúng ta lấy bóng của con 8 và con 9 này ghép vào anh em nhé để chơi cho ngày 24 tháng 12 này ngày 24 tháng 12 của chúng ta để về 34 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề là con 34 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có độc thủ đề là con 36 8 bóng 3 và một bóng 6 này đọc thủ đề của chúng ta là con 36 để chúng ta chơi cho ngày 25 tháng 12 Ngày 25 tháng 12 của chúng ta đề về 36 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề là con 36 này anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này để cho chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có 3 bóng 8 và 2 bóng 7 thì chúng ta có đọc chủ đề là con 87 anh em nhé 87 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em có thể kết hợp với lại lô của chúng ta là 7887 anh em nhé đề thì mình sẽ bắt cho anh em là chạm 8 và 7 đó đây là cái đường cầu lô đề ngày của chúng ta thì ở dưới tí nữa ở cái dưới cái phần bình luận thì mình sẽ ghi ở dưới cái phần bình luận anh em nhé bởi vì là kết hợp cả cái đường cầu ờ, lô đề ngày và lô đề lui của chúng ta thì nó rất nhiều cái thời gian nó mới lại nó là ngoằng nữa nên là anh em để ý cho mình dưới phần bình luận cho nó ngắn gọn anh em nhé độc thủ đề là con 87 đầu 8 luôn chạm 8 chạm 7 anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lôi tuần của ngày chủ nhật và lô khung 3 ngày. Cặp 0990 và bộ đề 04 chạm 4 của chúng ta chỉ có 8 số thôi. Anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền, không thì thôi. Thì mình cũng mong muốn là cái tuần mới này của chúng ta thì nó tiếp tục ăn được trong cái dàn 8 số này để chúng ta có tiền, chúng ta tiếp tục tập chơi và chúng ta nuôi anh em nhé. Và đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại kênh của mình thì nhanh tay kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé.